Xin chào tất cả anh em thì ngày hôm nay cơ sở bên tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em bộ đồ chơi ờ, để cho anh em đi ra bất cứ dòng sới nào anh em chơi tài xỉu bịp đi ờ, bịp tài xỉu một cách hiệu quả thì ờ, bên cơ sở bên tôi đã tìm hiểu và giới thiệu đến cho anh em những cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp dùng bốn mặt thì anh em cũng biết cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp dùng bốn mặt này nó như thế nào đúng không anh em thì nó cũng như cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp dung sáu mặt nó chỉ khác rằng là hai mặt nó sẽ không dung và bốn mặt còn lại nó sẽ báo đủ cho anh em thì cái bộ đồ chơi này về phần tăng tích của nó thì uh, tôi cũng nói luôn với anh em là nâm châm nước muối dọi đèn tất cả mọi thứ đều ok riêng về phần dọi đèn của cái bộ hồ tài xỉu bốn mặt này nó sẽ được 90 phần trăm đến 85 phần trăm anh em nhé nó sẽ trong hơn cái bộ đồ chơi à, sáu mặt thì uh, rất là nhiều anh em thắc mắc thì uh, hôm nay tôi cũng chia sẻ luôn cho anh em giới thiệu với anh em đây là chính là cái hột tài xỉu dung ờ, bốn mặt mà tôi đã làm sẵn vô trong cái hột tài xỉu này và đây nó chính là cái thứ quan trọng nhất là cái máy báo dung để báo cho anh em biết bên trong này nó sẽ có những cái mặt gì về anh em nhé và đây là chính là công thức báo dung của bộ đồ chơi tài xỉu bịp dung bốn mặt này thì ờ, không làm mất nhiều thời gian của anh em và bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test trước tiên là về phần ờ, chuẩn xác của cái bộ ờ, đồ chơi tài xỉu việt dùng bốn mặt này cho anh em đó khi đi chơi thì tôi sẽ gạt nốt công tắc khởi động này máy sẽ rung cho anh em một nhịp nhẹ là anh em chỉ có việc chơi thôi và anh em luôn được cái bộ một hột duy nhất này vô sòng sới của anh em là anh em đã nắm cái phần thắng ở trong tay rồi thì uh, tôi sẽ cầm cái máy ở tay để tôi cảm nhận được rung và tôi sẽ báo cho anh em biết thì cái máy này rung rất là êm đó rất là nhỏ nên là tôi để đây thì anh em không thể nào biết được là bên trong nó sẽ rung hay là không máy nó rung hay là không anh em nhé test luôn cho anh em này chén đầu tiên máy báo cho tôi biết trong này có mặt ngũ anh em nhé mặt ngũ thì tôi đánh ngũ tài đúng không ạ ngũ tài vui cho anh em đó có ngũ về tài đúng không anh em cực kỳ là hiệu quả và máy báo rất là chuẩn xác tiếp tục chén này tôi sẽ đánh à, nhất xỉu nhất xỉu máy báo cho tôi biết bên trong có mặt nhất tôi sẽ đánh nhất xỉu đó nếu anh em có thể lưu điều hơn tí nữa hoặc là anh em kết anh em có thể đánh nhất nhị xỉu tùy theo anh em vui cho anh em nhất xỉu đó lên hai nhất đúng không ạ nhất xỉu máy rung cực kỳ là êm anh em nhé thì à, người đối diện hay là người bên cạnh anh em không thể biết được là anh em đang cầm cái máy rung ở bên trong người vì cái nhịp rung của nó rất là nhỏ rất là êm chỉ có một mình anh em mới có thể cảm nhận được cái độ rung của nó anh em nhé đó anh em có thể nhét vào bất cứ đâu túi quần túi áo hay là chỗ nào mà anh em muốn khui ra anh em này trong này máy báo cho tôi biết rằng là bên trong này có mặt lục đó, mặt lục thì tôi sẽ đánh lục tài khui cho anh em đó lục tài đúng không anh em cực kỳ là hiệu quả cũng như là cái tỷ lệ báo của nó rất là chuẩn xác cho anh em anh em nhé tiếp tục test cho anh em này máy báo không dung máy báo không dung thì uh, tôi có thể uh, bỏ hoặc là anh em có thể đánh mặt tam mặt tứ tùy theo ý của anh em anh em nhé vui cho anh em đó có mặt tam rồi anh em tùy theo anh em anh em có thể đánh hoặc là bỏ thì theo tôi thì tôi sẽ bỏ thì uh, tôi ăn chắc mặt bền thì tôi sẽ bỏ đó. tiếp tục test cho anh em một chén cuối cùng máy báo cho tôi biết bên trong này có mặt nhị đúng không anh em tôi đánh nhất nhị xỉu bán này khui cho anh em đó nhất nhất nhị đó chén này tôi ăn khá là lớn đúng không anh em thì vừa rồi anh em theo dõi video của tôi thì anh em cũng đã biết cái độ hiệu quả cũng như là máy báo cho anh em chuẩn xác như thế nào anh em nhé thì anh em có nhu cầu muốn sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi tài chuẩn bịp dung bốn mặt này anh em ra xong sới chơi thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình để anh em được tư vấn trực tiếp 24 trên 24 thì uh, video ngày hôm nay tôi cũng chỉ giới thiệu cho anh em đến đây thôi thì hẹn anh em ở những cái video tiếp theo anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em được cập nhật hoặc là tham khảo thêm về những cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 mà bên cơ sở bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em xem video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn anh em nhé